Chào bạn, ồ, mình biết bạn đây Một năm trước, mình cũng giống như bạn bây giờ Cũng là 10 tiếng một ngày để nhận được lương ít ỏi Dù có cố như nào cũng không có tiền Điều đó thật không công bằng đúng không? Chứ còn gì nữa, mình đã tìm kiếm rất nhiều việc làm thêm Và rồi sau đó, mình đã xem là một quảng cáo Giống như quảng cáo bạn đang xem ngay bây giờ Mới đầu, mình nghĩ đó phải chăng là một trò lừa đảo Nhưng mình tự nhủ Mình cũng chẳng có gì để mất Và rồi sau đó, mình đã đi đến một quyết định Và đó là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời mình sau một tháng mình đã bán các iconic của mình sau 2 tháng mình đã bán căn nhà của mình và sau 3 tháng mình chẳng có gì để bán cả thứ duy nhất mà mình còn đó là một cái cố dai cùng với một khoản nợ 1.000 đô một ngày bằng cách nào ư mình đã thử vận may của mình trên Bilode Hóa ra, để trở thành một nhà đầu tư như mình không quá khó, bạn không nhất thiết phải là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn chỉ cần để cho não bạn nằm yên thôi là đủ. Bạn chỉ cần vào trong web rồi đưa ra dự đoán. Ví dụ, đêm qua mơ thấy bố về, hôm nay chắc chắn để về 82. Nếu như dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được 130% lợi nhuận. Ví dụ như bây giờ, mình đánh 100 điểm còn 82, hãy cùng tính thời gian nào. Vâng, chỉ sau 6 giờ 30, mình đã mất hơn 100 điểm lô, tương đương với 2 triệu 300 nghìn đồng. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật Bạn hãy thử kiểm nghiệm mà xem Chúc bạn thành công Tớ nhá Ôi chủ nặng